tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người có chừng có chừng đó thì kìa nó nó anh hai anh hai ơi <laughs> anh hai ngày mai á mấy đứa bạn hồi đại học của em á nó, nó họp lớp á anh hai cho em đi chơi nha anh hai à xin phép phải không dạ em xin phép anh hai đó à, ngày mai đi chơi với gì dạ ờ được ngày mai là anh hai cho đi chơi ừ. nhưng mà phải nhớ nha dạ. nhớ nghe anh hai dặn nha con gái đi chơi là không có được về khuya nghe chưa à, dạ dạ ờ à, quan trọng nè có nhậu vui gì vui chứ không được quá chén nghe chưa dạ cái mà xỉn là xấu lắm hiểu không dạ em biết uống vừa vừa chừa rượu tao uống nhưng phải uống mình à, dạ nhớ chưa dạ vậy là à. anh ờ. hai cho em đi ha anh hai cho <laughs> dạ vậy em đợi anh hai Rồi chưa? cảm ơn anh hai nhiều à. lắm ờ. dạ đi chuẩn bị đi dạ gái gì đâu dẹo chứ sao Mình cái, cái gì vậy? Mình ơi à, ờ, Tới Bà làm gì bà sàn giống như sàn gạo vậy? Mình Cái gì? Nói Hôm nay ở ngoài chợ cá seo nhiều lắm mình Vậy hả? Dạ Có cá gì á? Dạ cá chép Cá chẽm Cá diêu hồng Cá phi à, Rồi sao? Mình ăn không em mua cho mình ăn à, Cái gì cũng được À, à không à, Cá diêu hồng Một dạ. cá diêu hồng cho tôi Mình muốn ăn kho ăn nướng Hay là luộc hay là bánh tráng của nước mắm bà bớt sàng được không bà hỏi bà sàng quá tôi không trả lời được hiểu không đứng yên rồi hỏi được rồi bây giờ cái vô hồng Hát đi dạ thưa mình em đi ờ à. khổ ghê vậy à. con con dạ thưa con gì quá từ không sáng mẹ. giờ Hả? mẹ đau lưng quá trời quá đất à. mẹ xin phép con dạ. mẹ lên trên lầu mẹ nằm mẹ nghỉ Dạ. với nhờ con kêu thằng viên tới nó bóp lưng cho mẹ dạ trời dạ. con nói rồi mẹ đâu cần xin phép con đâu mẹ xin phép con chi thôi mẹ ngàn lần cảm ơn con dạ mẹ xin phép con dạ dạ Hen, à, mẹ đi dạ, dạ mẹ lên Đọc. mẹ lên nghỉ Đọc. Ờ, trời ơi <laughs> trời ơi vi tính chàng chề thấy không ai giờ quay xin phép mình đàn ông trong gia đình là phải vậy chứ trời đất ơi cái gì nữa ở trong thùng còn ba cái chén chưa có rửa mình cho em rửa được không đi mới vô rửa đi muốn rửa mấy cái cũng được ở đó mình xin phép cái gì em sợ mình la chứ. la la gì anh đi anh dạ. đi dạ. hay em thi đi, đi rửa cho vô rửa chén đi mà rửa hết cái xong chén tụi cũng nói nữa đi đi dạ mà mình ơi cái gì nữa chút nữa có gì thì em xin mình tiếp nha đâu đâu chút chút chứ mày phải đi chứ bác tụi con coi em đi nha mình hết bà ghê đang hay cái gì nữa em đau bụng quá anh hai cho em đi toilet nha anh hai trời tôi mệt mấy người quá mấy chuyện nó mấy chuyện nhỏ mấy người muốn làm gì làm mắc mới phải xin phép tôi tại em muốn xin phép anh hai xin phép cái gì đi đâu đi mệt dạ, quá cho em đi ờ. mình cái gì nữa em mắc cười em xin phép anh cho em cười trời ơi hai người này con ơi mới ở tầng lưng rồi cái gì xin phép cho được thôi cười làm sao vui ha vui kìa chịu chưa bao giờ má thấy mẹ thấy cái mặt con nó đẹp quá trời đất luôn á à thì ra là ai vậy ai đang mở cửa con ai xin phép con mẹ đi mở cửa gì vậy? gì mẹ mở cửa gì vậy cái gì ôm sùm vậy hả mà mất trời đất ơi gọi cửa nhà người ta mà gọi gì mà lớn dữ vậy Ê, à, không về muốn gì hết kia ai vậy cái ai cướp chồng tao phải không cái gì cái gì vậy mày chửi má tao hả tao già gắt cướp chồng ai tụi tôi mẹ tôi không có nói bà tôi nói cái con quỷ cái này nè nó cướp chồng của tôi mày có biết là ở nhà nó có vợ con rồi hay chưa biết không mày ê nói chuyện phải đá đàng hoàng ăn nói cái gì kỳ con dâu tôi mà đi cướp chồng ai cứ tưởng tao hiền mày muốn làm gì làm nha con đánh mày chết đó mày quýnh mẹ tao à <laughs> tôi là chồng của cổ nè ừ. muốn nói gì nói chuyện với tôi trước đã đúng rồi à, ê nói đi bữa trước mày nói con này nó ở giá mà ở đâu ra lòi ông chồng vậy hả <laughs> dạ giờ có chồng vậy thôi sống xác trai hả làm gì có chồng bên trai cái gì cái gì nè nè nè ăn nói cho đàng bây giờ nói vợ tôi cướp chồng của mấy người phải không bằng chứng đâu bằng, bằng chứng đâu bằng chứng đâu bằng chứng đâu bằng chứng đâu im lặng thôi dạ bằng chứng phải không đúng đúng bằng chứng rồi bằng chứng bằng chứng đây rồi. mấy người Đọc xem đây, đây, đây, đây. xem đi đây trật tự để tôi má má ở đây là má nhoi dứt luôn á má cái gì bà dẫn má ở đây coi đi đâu mình hùng hả nhà tao đây tao giật điện thoại tao tao, tao, lấy tao chạy đâu hả đâu, ờ, mấy chồng tao mà giật điện thoại gì Mắc ai vậy mấy cái thằng này ai ai đẩy tôi vậy hả? má đẩy anh má đẩy tao lỡ nữa má nữa tao xin lỗi khổ má ghê à. để, coi mình biết cái gì con để tôi má không có thấy đường mà coi cái gì coi lẹ đi từ từ nè cô gái trong hình với lại vợ tôi là một trời một vực nha cô này á là ốm hơn vợ tôi đồng thời là cao hơn vợ tôi ừ. mà cái màu tóc nó cũng khác với màu tóc vợ tôi nữa ờ, thôi thôi, thôi, thôi. được rồi nha sao cái vụ này không được nha sao không được có binh vợ cái sừng của ông á dài lắm rồi ha ha không có sai được đâu gì má má kiếm gì vậy không cái, cái hình dáng cái kiểu tóc là thay đổi mấy hồi ừ. chính là cái con nhỏ này nè nhà vô đi phải hả làm gì nhào cái gì còn một chi tiết này tôi chưa nói nè nè cái cô gái này nè có xăm hình ở trên cái bắp tay còn vợ tôi không có xăm nè có không vợ tôi đâu xăm nè có xăm chữ hello đó thấy chưa ờ. nè vợ tôi đâu có xăm đâu đó, đâu có xăm đâu này tao nói cho tụi bay biết nha à. Dâu của tao là phải đàng hoàng Nó nền nã mới vô nhà tao làm dâu được Lộn xộn tao tao tao đánh Tao đánh không còn cái răng ăn ăn cơm nữa nha Má má xong chưa má Xong chưa Nói chưa Giận Rồi rồi lui dạ. về hậu phương lui về hậu phương Con làm việc đi Rồi nè nè ừ. tôi nói cho ông nghe nè hình xăm á có thể xóa được á nhưng mà địa chỉ không thể nào mà sai sót được ha đây được. Để chị để, để chồng tôi coi lên coi nữa nữa nữa khoan để, để, để, để con đọc để tôi đọc coi bao nhiêu bao nhiêu địa chỉ không đúng địa chỉ này không đúng là địa chỉ này nhưng mà khác phường khác phường trong đây là phường hai còn ở đây người ta phường 12 trời ơi cái thằng quỷ này Mày kiếm lại đây nè. Lố tới 10 phường lận Kiếm kỹ lại đây Đi đi Khoan nè Nè Đây không phải nhà quan chết chủ đâu Đi tới làm hùng làm hổ ung um sùm trời đất đã <laughs> Xong giờ bỏ đi không nói tiếng nào hả Xin lỗi Cái nào giao dục của con người đâu Dạ Em xin lỗi chị Ờ Ê còn tao nữa mày à. Ừ Dạ Con con xin lỗi ngoại trời ơi đi đánh ghen mà cũng đạo đức gớm ha ừ. gớm ừ. quá ừ. nè mẹ à, con tôi nè ảnh hưởng tới nhan sắc của tôi nè dạ con đồng xin lỗi cả nhà đó dạ. thôi đi dạ xin dạ, lỗi xuống xuống xuống cẩn thận à. thôi thôi đó chồng tao nãy tụi bệnh ngon đấy thôi trời tao nhịn tụi bay đó nhịn nhịn cái gì em cũng nhịn lắm rồi đó thôi thôi thôi thôi thôi nghe tôi nói nè thấy chưa nếu không có văn võ ở đây thì cái nhà này tanh banh hết rồi bởi vậy đâu có uổng công má mang nặng lẽ đau chín tháng 10 ngày con trai con má mà chồng đúng là trụ cột trong gia đình trời ơi không phải trụ cột mà là cái trụ cổ thụ của gia đình trụ cổ thụ trụ cổ thụ trụ cổ thụ là cái trụ cổ thụ trụ cổ thụ trụ cổ thụ trụ cổ thụ anh ra chân thành với tất cả mọi người